Hello, Stilo. Trời cái đầu tôi sao giống nó ngủ vậy Hello Sen Kick à nè nhìn đó, có mẹ làm gì nè sao con mới biết tháo ra có không nhìn á rồi mốt cũng đâu biết làm hả tự tháo cái đi bây giờ đổ cái ly nước á so Mm-hmm. Kéo cái áo lên Vivian. Wow! My grandson ever the cat ever. Okay, du lærer. leo. skal I lære? Nu lærer jeg. Jeg skal lære noget sådan noget aktivt. Jeg skal lave mandekage. Mandekage, ja. Til lang hvad sker, hvis man blander lyserød og grøn? Lyserød og grøn. Ja, så kan jeg se uh, sort. Uh, okay. Brun. Men det gør jeg ikke. Jeg gør jeg. Hvad skal du lave, Ja, ja. Jeg skal lave gul bjørnekage. Gul bjørnekage. Hvad skal du lave, Stina? Det ved jeg ikke. Øh. Jeg ved Hvad skal du lave, Noget Nøjagtig slim. Slim. Hvad skal du lave, Lilian? Ved jeg heller ikke. Ved du ikke? Heller ikke. Ja. Åh oh, nej, så I tog ham. Og farve ikke. <laughs> Han, han blander det. William. Hvor er det kun Det skal, det skal da ikke slive. Det skal da ikke Det Du kan strække det. Jag har en påtråd idag. Đi đi mày Nè gớt nè Hvor du mangler nogle ting Hvad mangler jeg? Jeg tror det kan tage ja. Er det majs med Kan vi gøre det farver? Ja Kom. Mor, det er farver Du mangler bare lidt mere vand Nej, ý kìa Nhỏ, nhỏ nhỏ nó đi chút nữa ờ, Nó ra أدمين أمليت và thì lý mai thì quy là mới lý lên nó hư rồi thì cũ rồi dạ xin à, ở sao à? Dạ, em lít thì mà? dạ si dạ lý xăm chị ra làm lý xăm chị đi Đồ bố ít lẽ nè William Lý mày hầm Lý hẹn là lại rồi Xưa chị kìa Làm nhẹ nhẹ còn làm mạnh quá đứt metallic me. Biết rồi, nếu nó chảy thì không có bỏ thêm nữa Bao bóp vậy nè, xong để nó tự chảy xuống vậy nè à. Đấy, cái hà vậy viết đừng cho rớt đất nha dạ. rớt đất ngồi còn ghen cực lắm á ừ, ừ, ừ, đó kìa xí xí nè chảy kìa đó tôi bóp lại để làm lại gọn gọn lại giống nãy đó xong rồi để nó mới chảy xuống ó kệ xí nè kìa ó oh oh đừng có gót dưới đất với bình Rồi xí kìa Xí nè kìa Ôi quý làm à, quá phảo quý làm Keep move whole bunch of my Welke hond? Maar het Wat <laughs> je dan Wat is het No, wat dan gaat, wat dan melten Wat Ja, het je uit zijn ogen. Ah, dat is meer. Zie je meer? Dat is dat is mình lại ở số hôn mình ha vam nè số smé tên tên vami ja för det hon det varm og vi vil mulige vi vil mulige hvor ikke ít chơi samme lại màu hồng con để vậy hồi nó nó nguội hết trơn con để nó còn nóng ấm ấm nó không khô nó trơn cái này nè con để vậy nó hồi nó trơn nó cứ ngắt á Have any cake. Have any cake. Have a cake. cho ăn ví mình dục áo đất ừ. dạ. à, sao vậy không mặc á thì á máu trên ghế ừ mẹ con ê kiếp tị trọng á thứ ba xếp uh, sample Vad vill du säga hvis du smaker? Ai. Ok. Cái đi lẻo uh, in uh, bánh bao. Dạ, yeah. lẻo bánh bao đi. Đây là hoàng thánh. Bánh bao nãy ăn đó. Ừ, bánh bao nãy ờ, bà, bà bá ờ, cho ăn ờ, có con thỏ đó. tage. Jeg kan så prøv. Hvor jeg får mere beskidt fingre så. Okay. Hej, hej. Se mine. Ja. Se mine ene med. Så laver jeg. Jeg gider ikke til lige det. Hej, alle sammen. Kan godt vente.